Dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, đang có mặt tại ấp Rồng Chùa A, xã uh, Hòa Hiệp, An Hiệp, uh, huyện Châu Thành của uh, tỉnh Sóc Trăng Thì uh, hôm nay Phước uh, ghé lại đây để uh, thăm uh, hoàn cảnh của uh, ba bé ở Sóc Trăng cùng với uh, là bà ngoại, bà ngoại thì như uh, hoàn cảnh trước hôm trước Phước đã nói á, quay sát sát lại nè Liêm thì uh, mẹ của bé sau khi uh, sanh thì uh, bị uh, xuất huyết và đã mất đây đây là bé khóc vậy rồi giờ thì uh, bà ngoại uh, sẽ chăm lo cho ba đứa con ba đứa cháu vì Uh, do ba của bé thì cũng đã bỏ đi lâu rồi chắc cũng đã có gia đình mới rồi hả bà dạ. bà thứ mấy để con tiện xưng hô à hả bà thứ mấy con tiện xưng hô thứ tư thứ tư hả bà dạ, tư dạ. dạ bà tên gì dạng dạng hả dạ dạ rồi bé có tên chưa bà có rồi bé gì bé tên gì hân ngã hân hả à bé gái ha dạ. rồi vậy là bé giờ tới tới điểm hiện tại bữa nay á là bé được bao nhiêu bao nhiêu ngày tuổi rồi bà con 24 ngày hả dạ. và mẹ của bé là mất bao lâu rồi mất gần tháng rồi tháng hả chị dạ. tức là sau khi sinh bé được vài ngày ờ, chín bữa với mười bữa mười bữa hả mười bữa dạ mười bữa là mất mười bữa là mẹ mất rồi thì hôm trước Phước cũng có đăng á uh, để uh, xin uh, hỗ trợ chút ít uh, kinh phí cho bé uh, tả sữa dạ. thì do như hổng gài gia đình uh, Phước thì uh, có uh, có đám nên uh, Phước cũng hơi lu bu đến hôm nay mới ghé lại thăm còn đây là hai hai hai bé ai là chị này bé gái lớn phải không vai vai lớn. còn đó là bé bé trai nhỏ đây thứ ba à. thứ ba đây có gửi cho nhà mình ờ, chút quà với lại ờ, bánh nè bánh kẹo cho mấy con này với lại đồ tết đây ừ, ừ, xưởng đây với lại bánh nè bánh mứt nè cu này chắc quậy dữ lắm nè phải không quậy quậy nè với lại mấy cái ờ, quần áo nè quần áo cho dạ. bà với lại hai ờ, bé luôn với lại có bé nhỏ nữa dạ. đủ hết áo ấm luôn dạ. quý cháu chuột của Khang dạ đồ mới không á ừ. ủa rồi bàn thờ của mẹ bé là để ở đâu bà à bên đây hả đây quay qua đây sẵn anh ờ, đốt đốt cây nhang cho chị luôn cái này khi mà mất là mẹ bé bao nhiêu tuổi cho bà 33 33 vậy là em rồi nhỏ hơn con hai cây thôi để cho thằng liêm cây cây mai bên trong là thằng nãy học bên định thi mai bị nên tâm của đừng quên quẹt của mình đây ghim dùm cho em của em luôn đi em chỉ kèm theo đó ờ, sẵn rồi ờ, con gửi cho gia đình mình ờ, tiền của mạnh thường quân hỗ trợ á dạ dạ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đây con gửi ừ, ừ, cảm ơn con dạ cái này là 5 triệu cái này dạ. kèm thêm triệu nữa là 6 à. Dạ. là 6 triệu dạ. là tiền của ờ, mạnh thường quân hỗ dạ. trợ của bà là được 5 ờ, triệu mấy đó dạ. 5 triệu uh, rưỡi hay là 5 triệu 6 gì đó con dạ. bù vô thêm dạ. thì cái danh sách mạnh thường quân đó, thì Phước uh, cũng để uh, trực tiếp kế bên uh, ở dưới cái phần bình luận dạ. không là hình kế bên ở trên Facebook à, còn những à, cái phần à, bánh kẹo quà này là của dì Hoàng dạ. Yeah. gửi tặng cho gia đình bé dạ. rồi bà gửi có gửi lời cảm ơn gì không à dạ gửi không biết nói không biết nói gì chứ ha à, không, biết tiếng việt dạ, tại vì bà ở đây là người uh, mình là người người người dân tộc ha dạ. Khmer dạ, dạ. Ủa rồi lúc mà bé mới ờ, lúc bé mẹ bé có bầu là ba bé ờ, ba bé bỏ đi hả bà? Bỏ đi rồi ba có bầu 3 tháng. Có bầu 3 tháng. Dạ. Rồi không về luôn. Không về luôn, nó lại đi làm ăn. Ừ. Rồi đi đi luôn không có về. Ừ, cưng quá trời. Cả bữa nữa thằng. Dạ. Thôi rồi, thôi vậy ờ, Phước ơi xin kết thúc clip tại đây nha và hẹn dạ. gặp lại cô chú anh chị vào clip sau. Chúc sức khỏe bà nha. Dạ. Chúc sức khỏe ông luôn nha. Con, ha. Dạ à, chúc gia đình mình ăn tết vui vẻ dạ dạ rồi bye bye và hẹn gặp lại nha